ai lại bị bug có thằng đệ mình lại kẹt mẹ ở đây rồi giờ nó không chịu đi theo mình nữa này Your shaman has offered me a talisman if I bring her the materials. You'd be wise to accept then. Her craft is mighty powerful. Where do I find Stalker's bone? You'll find Stalker's prowling the cauldron. Should be simple work if your name is any indication. <laughs> à đây. Bây giờ nói chuyện đâu vào nó hay đúng không? Rồi kia con kia nó quả lại bay ở bên kia. You go on without me, Arsene. Vẫn là câu nói đấy. Ủa, đang làm đây chứ Swick Warden Foundry đây rồi Swick Swick Warden behind the make for G store Foundry Thế là xong rồi à? Giờ phải về nhà à? ăn cái gì để ấy À đây rồi Bây đi đến cổng có con mắt đợt luôn đây rồi Mày à thế sau nhiệm vụ trong này à Tại sao cái cửa màu đỏ mình chưa đi nhỉ Mẹ làm loanh quanh luẩn quẩn đây mãi ạ Ok thì làm nhiệm vụ chính luôn Kìa Hát chơi vô kìa à, không cho phát travel là sao? Tôi phải phi ra ngoài trước à? Đéo hiểu kiểu gì game Như loàn Con cửa này chưa mở luôn ấy. đường chó chui này có cổng đàng hoàng này không được đi đây cho cả chết kìa là có đường thông nó có gì để ăn không ăn chưa ra ngoài một chuyến á Chỗ này tính sau Còn cửa mình chưa đi Trời ơi ra ngoài nó mới chỉ này Không cho phát xe travel à? Space bar display This is no place for a horse. Không cho phát travel nhỉ? Phải chạy này đi. Tết à? You have solved the time has come. Wake up, little one. There is work. Đó, về đây bán đồ cái Bán đồ một cái the Guardians run wild. He's gone mad, horseman. Idar doesn't know. Valis has been busy. There are new items. Oh, this should... điểm cam này. will... This will put it. Không, máu. Làm hơn nhưng mà grid. Hell on grid. Không ok lắm. sapphire giáp phủ một bộ luôn này đây chỉ có để tiền đi học skill thôi học trưởng thôi. Ừ. Good luck. thư gì không Đó, Tất luôn Sao giờ nó không cho phát travel ở đây nhỉ Đây có một hòm chưa ăn này trong này có một hòm chưa ăn này cha này học trưởng đấy No. Tell me where to find the... Head to the plains outside the city. And hurry. trưởng dè béo này học hết luôn hơn nữa That one's Mac. Đâu rồi? đâu? Đây. Đa dạng kiểu đánh lắm. Orion Uầy, ghép được con này lên rồi này Hấp dẫn, hấp dẫn No Đấy, chắc phá con mắt cho mình để mình vào Ông đánh ông này ông này đỉnh ấy. Maker's bones. Máu me bé bét luôn. Mày một búa ông này kéo sao luôn ạ. Về bé bét thôi. It's beyond my help, horseman. Do your worst. Ồ. Oh. Rồi đánh không phải à? hóa vậy Đủ má Sao lại cưới ngựa Anh con chó kiểu gì To vãi Hà Nội Holy fuck Đéo né được đòn luôn Ôi thôi không máu Phải leo lên trên à Ai à Từ Mẹ to vật vã này đánh kiểu đéo gì À đây Đúng không? Phải bắn vào mấy cái quả kia đúng không? Tự nhiên đi hồi sinh con này lên xong rồi phải đánh á hiểu Đây rồi, 11 đêm này rồi Thiệt mẹ, đéo né được Cắn dựa suốt này đéo trúng luôn Trời ơi Ôi dạ Bạn nó phát là win luôn à What the fuck man đây mà phải bắn nhiều phát lại đánh vào viên này tiếp kìa Fuck. chỗ nào để bắn đâu nhỉ? ôi ôi ôi cái nồi đấy từ từ Nó cục gì nhở À bắn cục này à Mình phải chạy Mình phải chạy để để để để để, để cục này đâm vào nó Đúng không Đéo phải à À đây đây đây Bắn nổ cục này bắn nổ cục này Đúng không kìa cục này nó không lăn rồi đâu này à má cái đéo game kỳ cục vậy sửa tách nó đủ thì xong rồi mới, mới lao vào đây được Đấy rồi Đấy rồi quay giờ leo lên đây Kiểu ơi kìa bán trượt à. đấy rồi nhảy ra theo tú hack não thật sự rồi ờ, mày bán cái quả kia ra cho tao xem nào đi hồi sinh con này lên sau bây giờ lại lại phải đánh nó đánh con Trời ơi, anh đứng đằng sau đây. Hay lắm. Leo lên. rồi sao Giờ sao Uầy Quá chó luôn tiết liễu luôn quá móng vuốt của con này à? You had no choice but to destroy him, horseman. Yet if the path to the Tree of Life is to be cleared, I have no choice but to bring him back. How many times would you have me kill him? The Guardian will be as a newborn, free of corruption. Now, stand aside. This will take more than a small effort. Ông này lại làm gì đấy? Để ghép lại à? I am a maker. I am maker. That task defines my very purpose as the reaping of souls defines your own. There is no escaping it! Holy shit! À nhầm, hình như bây giờ não, não cái cái cái viên ngọc của ông kia nó không bị nhiễm cái màu xanh lá cây kia rồi. Get to the tree now, horseman. To the tree now. Your journey is far from over. ok kìa, ông ấy chết luôn à Dùng hết chiêu để Phục lại con này Để rửa Rửa độc cho này rồi Con này ban đầu bị chất gì màu xanh là cây Nó bám vào mấy viên ngọc tà ma ngoại đạo Trời, trước màu xanh là cây của cái con mắt này Bây giờ về trời rồi Phá con mắt này mở đường ngoài thì không vào rồi thì cả hai chọi nhau tan biến luôn Đây chúng ta có thể đến cái cây sinh mệnh rồi Anonymous Cái gì đấy 1.200 kinh nghiệm 6.000 tiền Đã hoàn thành nhiệm vụ Hai hòm bên này chưa ăn Vụ tiếp theo là đến cái cây sinh mệnh Ok Có khi là Từ game Dark Shader thì à, Hôm nay chơi đến đây thôi à, Chúng ta sẽ tiếp tục tựa game này vào buổi livestream tiếp theo Bye bye